Chào mừng chị Quỳnh và chào mừng tất cả mọi người đã đến với podcast Yêu Kiều. Đây là một podcast nói về chủ đề tình yêu à, của người Việt ở nước ngoài và gọi là Việt Kiều. Đấy, yêu trong tình yêu còn Kiều trong Việt Kiều. Thì à, rất là cảm ơn chị hôm nay đã dành thời gian để mà ngồi à, nói chuyện với em và chia sẻ một chút về cuộc sống cũng như là chuyện tình yêu của chị thì để chắc là bắt đầu thì à, chị có thể giới thiệu bản thân chị mà trong đấy có kèm một từ yêu được không <laughs> à, câu hỏi hay thế nhỉ à, rất là cảm ơn hằng hôm nay đã mời chị đến ờ, cái buổi trò chuyện ngày hôm nay nhá à, nói thật với các bạn thì không biết là cái buổi này bao giờ nó sẽ được phát sóng nhưng mà chúng mình đang ngồi đây ở vào chiều 31 <laughs> Và mình cảm giác là nó rất là là là là chiều ấy ạ. <laughs> Ờm, thì một chút về bản thân chị, ờm, thì chị như Hằng để cho mọi người biết thôi thì, ờm, mình tên là Quỳnh. Ờm, mình đã sống, ơ, ờ, ở bên nước Đức này được, ờ, đến nay là hơn 8 năm. À mình sang đây là để đi học cao học tức là mình cũng sang như bao bạn du học sinh khác và cuối cùng thì mình đã ít nhất là cho đến thời điểm này và có thể là trong một thời gian ngắn nữa từ 3 đến 5 năm là mình xác định là mình sẽ chọn nơi này là nơi để mình sinh sống và làm việc um, thì mình rất là yêu cái sự uh, đầm ấm của người Đức cái này là nói thật nha không phải là tại vì phải phải phải ép cái từ yêu vào nên nói câu đấy bởi vì thực sự là lúc đầu mà mình đến đây ấy, mình cũng có một cái ờ, hơi có một cái thành kiến một cái cái định kiến gì đấy về cái kiểu người Đức nhưng mà mình đã có những cái trải nghiệm chị đã có những cái trải nghiệm mà chị cảm nhận thực sự khi mà người Đức tức là Ừ. khi họ rất là ờ, khó để làm thân nhưng mà một khi mà mình đã biết nhau rồi ấy thì họ lại là một con người cực cực kỳ một một loại người rất là ấm áp đó Ừm. thì ờ, um, đấy có thể coi là một cái giới thiệu ngắn của mình ngày hôm nay còn à, chủ đề ngày hôm nay thì mình cảm giác nó rất là hay yêu kiều mình cứ tưởng là bạn Hằng sẽ nói câu gì giống như kiểu là kiều trong trong chuyện kiều <laughs> nhưng mà hóa ra là yeah. Dạ. À, kiểu việc kiểu em rất tâm đắc về cái tên này em đã phải Ôi, <laughs> chị suy cũng rất tâm lâu trời ơi <laughs> Mình mình đã chị đã được chị đã được hàng mời, kiểu, từ rất lâu rồi mà, kiểu, giấu bí mật không biết cho topic ấy. Và đến hôm nay em em mình nói ra cái tên này, chị phải nói thật là yeah. Kudos cho team của hàng Ờ, <laughs> à, cảm ơn chị. Tại vì thực ra em nghĩ là yêu kiều nó có thể hiểu theo một yêu kiều cũng là một tính từ kiểu, thể hiện là rất là trong tình yêu thường là thể hiện tính cách của một cô gái, đúng không? Và hoặc là nó cũng có thể ghép vào giống như cái ý nghĩa của cái podcast này thì ờ, ừ. đến cái câu hỏi thứ hai em muốn hỏi chị là nếu như mà được so sánh tình yêu với cả một loại đồ uống ấy thì chị sẽ ừ. chọn ừ. đồ uống gì và vì sao ôi rồi ôi um, chắc là tại vì mình đang ở đức <laughs> nên là mình mình đành chọn đồ uống này nhưng mà thực sự chị không là người uh, biết và thích uống đồ uống này đâu nhưng mà chị nghĩ là đối với chị nha Ờ, tình yêu nó giống như là bia ấy, cái thể loại Ừm. À. bia mà lúc đầu <laughs> lúc đầu nha, cái lúc đầu á, khi mà bạn đang khát chẳng hạn là bạn uống vô là nó cảm giác rất là giải tỏa, đúng không? Uống một ngụm là mình thấy nó kha, kha, kha, kha, kha, tới là mình cảm giác là sướng lắm. Ờ, yêu một lúc, tức là uống một lúc xong thì mình cũng nhận được cái vị đắng của nó nhưng mà ấy, tại sao người ta lại có thể ngồi uống bia được rất là nhiều là tại vì thực ra sau cái vị đắng ấy nó sẽ đến cái vị ngọt, tức là Mình nói <laughs> không phải hơi xén sẩm, nhưng mà đấy là cảm giác của chị, ờ, ờ, ờ, cái cái cái, ờ, đồ uống mà chị nghĩ là thích hợp nhất so với cái định nghĩa tình yêu của chị. Ờ, em thấy cũng hay đấy chứ. Tại vì thật ra chị ở Đức thì không thể thiếu bia, đúng không? <laughs> Giống như, kiểu, Ừ, trong nhưng rất lạ là hàng chị không uống bia, nhưng rất lạ là chị không uống bia nha hàng, chị không không uống nước đồ có cồn ấy. Ừm, nhưng mà mỗi lần chị à? có <laughs> chị uống bia thì chị có cảm nhận như thế. Ừm, khả năng là uống ít, uống bia nhiều còn hay mắc vệ sinh đúng. cơ. <laughs> Đúng, đúng, đúng. Đấy, hậu quả là to. Thêm tại vì chị em thấy là cái định nghĩa về, à về việc về về nước uống bia của chị rất là thú vị. Thế theo theo chị thì tình yêu là gì? <laughs> Em nghĩ câu này hơi khó nhưng mà câu mình cứ hỏi đi. Câu này chết lý đấy nhỉ. <laughs> câu này chết lý đấy nhỉ. Đối với chị thì uh, nói chung tình yêu chị nghĩ là nó sẽ rất là có nhiều lớp. Có nhiều ừ. lớp ha. À, cái lớp đầu tiên tất nhiên là nó phải về mặt ừ, cảm xúc um, Tức là yêu nó đầu tiên trước hết nó là một cái loại cảm xúc mà người ta cảm nhận được. Hằng có biết là chị nghĩ là chị không nhớ chị đọc ở đâu nhưng mà một cái, a, um, ấn tượng đầu tiên đấy mà em có thể có được với một người nào đấy à, không nói kể trai gái nha, hình như là chỉ trong vòng có hai ba giây à. Tức chị nhìn hàng lần đầu tiên chị cũng hai ba giây là chị biết là mình có yêu bạn này không, mình có thích bạn này không. Thì đầu tiên nó là cái cảm xúc cái mặt thứ hai nữa là tình yêu đối với chị nó là cái sự thấu hiểu. Mình quen biết nhau lâu thì mình thấu hiểu. Ờ, cũng giống như cái người bạn đời của chị của của chị bây giờ cũng thế, mình quen biết nhau lâu thì mình thấu hiểu. Mình thấu hiểu xong thì, ờ, tình yêu nó là cái sự cam kết và trách nhiệm. Tức là khi mà mình đã nói ra cái câu là "Tôi yêu bạn" á đối với mình thì nó nó không thể chỉ nói ra là mỗi cái cảm xúc của mình nữa mà nó còn là vì tôi yêu bạn nên tôi cam kết là Hằng có hiểu không? Tức là mình <laughs> đối với chị nó nó vâng, nó vâng. có một ý nghĩa sâu hơn thế nữa, tức là tôi cam kết là một người bạn tốt, một người, à, chị tốt, một người, ờ, em tốt, một người vợ tốt, ví dụ thế. Ừ. ừ. Với cả cái thứ hai yeah, đấy là đấy là cái định nghĩa của chị. Ngoài ra thì chị nghĩ là còn có nhiều lớp nữa nhưng mà, ờ, nếu mà hỏi một cái định nghĩa ngắn gọn thì mình sẽ nói như thế em thấy là cũng tương đối deep đấy. <laughs> mới sáng ra. <laughs> Tương đối deep đấy và đúng là em tại vì em nghĩ với cá nhân em thì, tình yêu nó nó nó rất là, kiểu, cá nhân đấy Có những người thì tình yêu là nhỏ, nhưng có những người thì tình yêu là lớn, tình yêu có thể là yêu bạn bè, đúng không? Yêu cuộc sống, yêu công việc, thế tư nhưng chị lại yêu nước Đức chẳng hạn, đó. <laughs> Nó sẽ nó cũng khá là deep nhưng mà em thấy có một cái ý mà chị nói là khi mà cái cái việc mà chuyển từ thích đến yêu xong rồi đến cái đoạn cam kết á là cái đoạn Ừm. mà ừ. nó sẽ không xảy ra trong một thời gian ngắn, với cá nhân em là như thế. Yeah, dạ, đúng, chính xác. mình phải cần thời gian, tại vì một khi mà mình đã cam kết rồi, Thế nên, kiểu, mình à, mình nói trách nhiệm Đúng, đúng, thế nên chị mới so với việc uống bia ấy. Chị cũng có vâng. thể tại vì mình là người <laughs> nói thật chị cũng không là người uống được bia và hoặc là cũng không thích bia, nhưng Ờ, như kiểu em uống bia <laughs> lâu rồi thì em mới cảm thấy được cái sự sự sự sự Ờ. ngon của nó chẳng Đúng. hạn. Yeah. Mới đầu là em cũng say đấy, phải nói thật là <laughs> hồi đầu mà đến Đức thì cái đợt đấy là em, à, tại vì cái bia ở Việt Nam thì nó chỉ là 330 ml thôi, thường là như thế, Yeah. mà nó rất là nhẹ, nó không nặng như bên này. Em sao bên này bên này em uống em nhớ đợt đấy em đi Oktoberfest, Ôi Ôi, trời <laughs> nửa lít một cốc. Mà nó, kiểu, nó rất là nặng, <laughs> em uống được một phần ba bắt đầu em thấy ngà ngà say là em phải chuyển <laughs> rồi. Đúng, đúng, đúng. Ấy, nên là em nghĩ là nếu mà bước vào tình yêu mà không cẩn thận đấy, là dễ say lắm và, kiểu như, bị Đúng, bị đúng, bị bị nặng đô quá ấy, <laughs> là rất là dễ say ấy. Chị có nghĩ chị là một người yêu nhiều không? Chị nghĩ Chị nghĩ là nhá, mình, ờ, Ừm. nếu mà nói về số lượng thì chị không yêu nhiều. Ừm, nhưng chị rất là dễ dễ cảm động ấy, dễ có cái cảm ừ. xúc ấy. Ờ, tất nhiên mình không nói là mình là người dễ dãi, mình dễ yêu, nhưng mà mình dễ, xúc động trước một cái gì đó mà nhiều khi mình à. hay, ờm Và và thường ấy là đấy là nó là cái điểm bắt đầu rồi mà, ừm, cho tình yêu. Ờ, thì nếu mà hỏi có yêu nhiều không thì thực ra mình nghĩ mình yêu vừa vừa, mình yêu đủ. Không Ừm, nhiều thế lắm, cũng dễ cảm nắng, đúng không không? ít lắm. <laughs> <laughs> Đúng rồi À, ít lắm à? <laughs> Không ít lắm, không nhiều lắm. Ờ, gọi là vừa ừ. đủ, Ừm. đúng không? Ừm, em thấy là trước khi mà sang Đức ở Việt Nam Trong cái tình ai không? trường của chị. Ờ, có chứ, nhiều lắm. Đấy. Trước khi sang Đức ở Việt Nam thì, ờ, hình như còn yêu yêu nhiều hơn ờ. là Ờ. lúc ở bên Đức. Tức là lúc ở bên Đức là lúc đấy chị cảm giác là lúc đấy chị cũng đã ờ, thực ra là 24 tuổi thì nó cũng chưa già lắm, nhưng mà nó cũng không còn là trẻ quá Ừm. nữa, nên là lúc đấy mình đã có một chút kinh nghiệm, một chút trải nghiệm rồi, nên là mình đã ít dễ và ít để dễ xa vào, ờ, tình yêu hơn. Ừm. Ừ. Thế chị thế với với với kinh nghiệm của chị đi, thì chị thấy là yêu ở Việt Nam ấy yêu rồi hẹn hò ở Việt Nam và cái chuyện yêu hẹn hò ở Đức thì nó khác nhau như thế nào? Chắc là mình nói là cái điểm khác biệt đầu tiên nhá, mà dễ nhận biết thấy nhất nhá, là mình thấy bên này, à, công nhận từ khi trở từ khi sang đây mà mà có bạn trai rồi là hẹn hò rồi yêu đương ấy, mình thấy ở ở Đức nó bình đẳng hơn rất là nhiều. Tất nhiên, à, ở Việt Nam tức là bây giờ chị không thể nói về Việt Nam bây giờ, chị không biết các bạn yêu nhau như nào. Nhưng chị đang nói đến, a, ờ, cái, a, ờ, kinh nghiệm riêng của cá nhân nha, là chị thấy như vậy. Tất nhiên là ví dụ như trong trường hợp riêng của chị chẳng hạn thì mình nghĩ là ok mình là con gái ha, thì mình nên được chiều thế này thế kia. Tức là trong cái tâm trí của mình là lúc nào mình cũng dù ít hay nhiều mình cũng có cái cái sự mong chờ đấy. Tức là các bạn trai phải quan tâm chăm sóc mình hơn một chút. Um, còn ở đây ấy, thì chị cảm giác như là gần như nhiều khi nó là điều ngược lại tức là mình muốn có cảm giác mình được quan tâm chăm sóc người ta <laughs> mình được chiều người ta mình được đóng vai <laughs> làm làm làm làm cái bờ vai mạnh mẽ trong nhiều lần um, thì chị cảm thấy là là khi mà mình đổi vai như thế chị thấy nó cũng rất là thú vị mình cũng hiểu được một chút về um, cái vai trò của người đàn ông tại vì đối với chị thì chị, chị trước nay chị yêu đàn ông rồi mà thì chị đang nói đến là vai trò của cái người mà đóng cái vai người partner um, mà mang tính mạnh mẽ hơn một chút đó thì nó như nào nhưng mà ở đây thì uh, ở Đức thì chị thấy khá là bình đẳng hai hai người có thể san sẻ cho nhau và chị thích cái điều đấy tại vì thật ra em thấy là kiểu mình khi mà mình đổi vai ấy thì cái mối quan hệ nó sẽ bền hơn đấy giống như kiểu là bây giờ mình lúc nào mình cũng phải ở trong một cái vai mạnh mẽ, đúng không? Thì sẽ đến một ngày mà mình yếu đuối thì ai sẽ là cái người mạnh mạnh mạnh mạnh mẽ đấy. Và khi nào mình cũng phải đóng một cái vai đấy và, kiểu, nhiều khi ở Việt Nam hay ở Đức hay ở đâu cũng thế và em nghĩ là cái stereotype là đàn ông là phải mạnh mẽ, thật ra ở đâu cũng thế thôi. Vâng, đúng rồi, <laughs> đúng rồi, nghĩ là rồi. không có một cái sự khác biệt nào đâu. Nhiều. Ờ, ít hay nhiều thôi, ở động thế và kiểu đàn ông thì phải thế này thế kia ấy. Và kiểu nhiều khi cái đấy nó cũng tạo được một cái sự áp lực một cái stress nhất định lên lên cái người đàn ông ấy và khi mà mình à, có nhiều mình... khi họ không nhận ra ừ. đúng rồi và kiểu nhiều khi mình mạnh hơn một tí thì kiểu người ta mệt thì thôi mình mình mình mạnh và nếu mà mình mệt thì người ta mạnh kiểu một một bên yếu một bên mạnh kiểu cứ trao đổi trao đổi trao đổi với nhau ấy thì nó thì nó sẽ ừ, bền ừ. hơn kiểu đấy ừ. Ờ, ở Việt Nam chủ có yêu Tây không? <laughs> chỉ yêu Việt Nam thôi? <laughs> chỉ có yêu cả hai. Ờ, à, thế à? <laughs> chị yêu cả chị yêu cả người Việt Nam, ờm, Tây Tây mà, kiểu là, Tây, ờm, hẳn, ví dụ như là nước ngoài á, thì ủa, để chị suy nghĩ lại nha. Tây nước ngoài hẳn thì chị, ờ, chưa có yêu, mà nó, gọi là, crush thì đúng hơn. Ờ, ngoài ra thì chị cũng, a, ờ, yêu những người mà không phải người Việt Nam, có, tức là ví dụ vẫn trong châu Á. Ừm. Thì cái đấy cũng gọi là Tây ha, không gọi không phải Tây thì ừ. gọi là Tây. Ừm. Vâng, thì cứ cứ hiểu như thế. Thế chị thấy là tại vì, em không biết mọi người như nào, nhưng mà em thấy là nó có nhiều cái sự khác biệt cái chuyện yêu Tây ở Việt Nam và yêu Tây ở Tây ờ. ấy, Ờ. chị hiểu ý em không? <laughs> Với với kinh nghiệm của chị thì <laughs> thì chị thấy cái đấy nó nó có cái gì khó không? Hay là dễ không? Câu câu này cũng cũng deep ha. <laughs> Cũng khó. Ừm. Thì chị chỉ thấy là ví dụ những cái bạn mà người nước ngoài mà chị quen hồi ở Việt Nam á, thì chị thấy Ừm. cái điều hay là thường là khi mà các bạn đã đến đó sống và và làm việc rồi, thì là tại vì các bạn đã thích đất nước đấy, các bạn ấy có thể ở lâu là bởi vì họ thích cái văn hóa đó, họ thích cái, a, à, Ừm. môi trường đấy, cái ẩm thực đó. Ừm, họ có rất nhiều cái mà họ có thể chia sẻ thực tế được với mình. Ví dụ nha, chị kể một cái gì đấy là truyền thống hay là là phong tục của quê quán của chị chẳng hạn ừ, thì họ có thể đi trải nghiệm luôn và và chị cảm tưởng như là là rất là dễ để họ hiểu được chính xác cái niềm vui của mình ừ. hoặc là cái điều mình muốn nói ha còn ví dụ khi mà chị sang đây tất nhiên nhá những cái bạn Tây mà chị quen ở đây á <clears throat> thường là họ rất là tại sao họ họ thích mình tại sao họ yêu mình là một phần họ đã bởi vì họ rất là có hứng thú với cái văn hóa của mình đúng không Ừm. hầu hết là thế <laughs> những bạn trai mà yêu châu Á Ờm, nhưng á, nhiều bạn là chưa có được cái sự trải nghiệm đó, nên nhiều khi là họ vẫn chỉ là second hand thôi, những cái, a, ờ, kiến thức đấy, những cái trải nghiệm đó là mặc dù mình có cố gắng để cho người ta cùng trải nghiệm với mình như thế nào tất nhiên em hiểu ông về mặt là nấu nướng ăn uống em có thể em có thể thi thoảng làm vài món ăn nhưng ví dụ cái không khí à, Tết ở gia đình mình như thế nào là ừ. họ không thể hiểu được cái điều đấy quan trọng như thế nào này rồi cái việc là tại sao người, ở Việt Nam chúng ta hay gọi là bán anh em xa mua láng giềng gần tại sao những cái người hàng xóm họ lại quan trọng như vậy <laughs> thi thoảng họ cũng hơi gọi là ờ, nosy một tí, ờ, không mình không nói là tổng quạch nhưng mà họ quan tâm nên là họ mới hỏi á. Ừm, thì họ sẽ hiểu được tại sao những người đó họ hay tò mò về mình như vậy. Ừm, thì đấy ừ. là điểm khác biệt mà chị thấy. Thực ra thì cũng cũng chỉ vì là những bạn ở bên này họ chưa đi tới thôi, họ chưa trải nghiệm tới thôi. Thì, ờ, đến nay thì chị chưa có kinh nghiệm, tức là những cái người bạn trai trước mà không phải là là người bạn đời của chị thì chị chưa có kinh nghiệm là dẫn họ về <laughs> nhưng mà ít nhất là à, bạn đời của chị thì chị đã cho về để để để thử để hiểu để mà có thể hiểu chính xác được là mình đang nói cái gì đây ừ. Ờ, anh về có bị sốc văn hóa không? <laughs> Ôi em ơi không những sốc mà lại còn đáp rất nhanh <laughs> sốc à, thôi à? có sốc tức là nó là một cái quá trình chị cảm giác như bình thường người ta sẽ đi theo nhiều nhiều bước ha từ sốc đến này đến kia ừ. đến phản kháng hay cái gì đó rồi bắt đầu mới chấp nhận nhưng mà con người này có vẻ như là rất rất rất là hòa nhập vào nhanh với cuộc sống đấy ấy à, chị vẫn còn nhớ là cái đợt đấy là chị về là cũng là đợt một đợt tết mà um, về ngày hôm trước về xong rồi buổi tối hôm đấy buổi đêm đấy chị ngủ thôi bởi vì là rất là mệt bay rất là lâu ấy mà đến buổi sáng sớm hôm sau chị vẫn còn ngủ nha sáng dậy chị đã thấy kiểu ông đấy xách xe máy lái mẹ chị ra chợ mặc dù hai người không hề hiểu tiếng của nhau nhưng họ đã dùng điện thoại để họ họ ừ, communicate Ừm. họ nói chuyện với nhau và và mẹ chị đã lái ông này đầu tiên là lái ông này ở ngồi đằng sau xe để cho đi chợ để biết được à đây ở Việt Nam là người ta đi chợ sáng như thế này đó ờ, và về ờ, đó chị cảm thấy thế rất là hay Ừ, hay đấy. <laughs> Ngồi xe máy là cũng hết hồn đấy. <laughs> Tôi sẽ hết hồn, hết hồn chứ. Có một kinh nghiệm nữa mà mà anh ấy kể đấy là, ừm, anh ấy cảm thấy người Việt Nam mình rất là anh bảo là có vẻ như là rất là không thích đi bộ, rất là lười đi bộ. <laughs> Một quãng một quãng đường có một cây số thôi mà anh ấy bảo là ta cảm thấy rất là ngắn nên ta đã thử đi bộ nhưng tất cả mọi người đều đều đều nhìn vào tao mới một ánh mắt như kiểu thằng này ủa nó có bị làm sao không ạ tại sao lại đi bộ <laughs> tại, tại sao lại không đi một cái xe gì đấy ừ. Ờ, thì vì nhiều em nghĩ là bởi vì kiểu mình quen ở Việt Nam thời tiết bị thôi mình nắng quen nắng nhiều quá ấy, xong rồi kiểu đi bộ xong mồ một kia nó cứ nhễ nhãi ra ấy. em em em sợ cái cảm giác mà Mùa hè lắm Chính xác và con người này và con người này cũng cũng đã được trải nghiệm cái cảm giác mồ hôi một cái nhễ nhại và sau khi đi sau khoảng tầm 1,7 cây thực ra là cái thực ra nó chỉ có khoảng ba con phố thôi hoặc ba gì đấy Ừm. thì đã bảo là, ờ, nói chung là là cũng hiểu tại sao người ta không thích đi bộ. Tại vì cảm giác như là <laughs> bao nhiêu bao nhiêu deodorant, bao nhiêu, ơ, ờ, ờ, những cái xịt khử mùi nó cũng không thể đủ được. Đấy, kiểu, quá mệt, quá mệt. Ừm, em, à, em em để ý nhá là khi mà mình mình mình chọn cái đối tượng mà mình yêu á nó sẽ có một vài cái type <laughs> nhất định ví dụ như là đúng không ví dụ như là chẳng hạn như có một kiểu bây giờ đang hot trend đi là sugar daddy đúng không đấy là một cái type là một anh <laughs> ừ. <laughs> một anh giàu nhiều tiền đúng không có một cái type khác là kiểu rất là thành công là kiểu doanh nhân các thứ lúc nào cũng có địa vị rất là thành công kiểu thứ ba là lúc nào cũng kiểu active rồi kiểu như là năng động rồi hoạt động nhiều những cái thứ khác đấy rồi cái kiểu nữa là cái kiểu mấy anh tây kiểu đẹp dai không <laughs> rồi kiểu ờ, tóc đúng vàng rồi. mắt xanh <laughs> đúng rồi <laughs> thì Ôi, sao giống sao giống anh nhà chị cũng vậy thì chị có cái zero time nào trước khi mà chị hẹn hò không để mà chị chọn cái người partner ấy cái người mà làm cho chị cảm thấy thích không thú không Thực ra thực ra thì, ờ, nói chung là về mặt ngoại hình nha, thì chị không, a, ờ, chị không có một cái stereotype nhất định. Tức là như chị đã nói với Hằng ạ tức là chị là một con người dễ rung động đến cái mức mà chị nghĩ là nhìn thấy ai đẹp thôi là hai giây sau rồi có thể cảm giác là mình "Ô, đẹp quá!" Mình mình mình mình yêu thích cái việc đấy ấy. Cho nên là cái việc mà ngoại hình đối với chị, chị nghĩ là không có một cái stereotype nhất định. Chị đã từng chị nghĩ chị đã từng đến những người, ờ có thể nói là mình gọi là về ngoại hình đi thì đúng là đẹp trai người Việt Nam á đẹp trai cao to thân hình fit hoặc cũng có những người mà cảm chị cảm giác là không được fit cho lắm hoặc có những người rất rất rất to cao mà theo dạng là hơi bị à, bụ bẫm luôn á cho nên cái ngoại hình thực sự chị đã đi từ từ từ A đến Z chị nghĩ thế nhưng mà cái stereotype của chị là chị rất là dễ đổ trước những người mà có khiếu hài hước Ừm. Ờm, có cái tâm hồn, à, nghệ sĩ một tí, nghệ thuật một tí, tức cái đấy là rất là hay bị dễ, dễ đâm vào điểm yếu của mình luôn á. Ờm, và là một người, ờm gọi là gì nhỉ? À, là một người mà biết, ơ, biết biết, ơ, tôn trọng phụ nữ và, kiểu, ờ, biết đẩy mình lên á. Ừm, cũng có những người mà nói thật là đã đã thậm chí là còn còn, gọi là gì, cổ vũ chị nói là, à, nói chung là đừng nên đừng nên tập trung vào chuyện yêu đương này nhiều quá mặc dù đang yêu nhau nha à, mà hãy đi học đi hãy à, à, đi khám phá đi đó Ừm. xong sau đó đi du học rồi thì cũng hai người chia tay à. nhưng mà đấy vẫn là một chuyện tình đẹp hiểu không à. Ờ, ừ. <laughs> Ok, em nghĩ là mọi mọi chuyện yêu xa đều kết thúc ở Tân Sơn Nhất hoặc là Nội Bài á. <laughs> Nghe hơi phũ phàng nhưng mà đúng như thế mà. Em nhớ chị nói là, kiểu, ngày xưa chị có chị có yêu Tây rồi ấy, thì có phải là vì mình tò mò không? Hay là, kiểu, tự nhiên chị nhìn thấy người ta thấy "Ôi, đẹp quá!" thế là hoặc là, kiểu, người ta giỏi những cái gì là Người này không, ờ, nếu mà <laughs> nếu mà đưa <laughs> đưa hình nhá, đưa hình của cái đợt năm đó cho cho mọi người, chị nghĩ không ai nghĩ đây là người mà chị sẽ fall for hoặc là chị ừ. sẽ đổ. Tại vì đấy, mặc dù như em nói đúng, ấn tượng đầu tiên trong vòng 3 giây, nhưng em cũng có thể tạo được cái ấn tượng đầu tiên đấy bằng cái tính cách của mình. Chị là chị dễ bị ừ. đổ bởi tính cách. Người này thì cũng giỏi, ờ, người Tây đó đó cũng giỏi và cũng hài hước, tức là rất dễ làm cho mình cười và mình cảm thấy là "Wow, cái, a, ờ, cái sự witty của người ta nó rất là nó nó nó hài hước và thông minh" ấy, kiểu như vậy. Yeah. Dạ sorry stereotype phải là người thông minh nữa bởi vì thực ra không thông minh thì cũng ít mà có thể hài được lắm <laughs> em hiểu không <laughs> không thông minh mà hài là nó hay ra vô duyên lắm đó ờ. chị à, chị đã đổ vì vì cái tính cách là chính chứ còn ngoại hình thì không phải mặc dù ngoại hình của bạn đấy là cao to uh, da tối màu to theo kiểu béo luôn á uh, Chị có bao giờ nghĩ Mình nữa không? chị <laughs> chị chị sẽ lấy một người một người nước ngoài không? Cái lúc đó, à, cái lúc mà ví dụ chị vẫn đang hẹn hò với bạn này thì lúc đấy chị cũng còn khá là trẻ nên thực sự nói thật là chị chưa nghĩ đến chuyện kết hôn với người nước ngoài. Ờm, nhưng mà có thể nói bạn này là cái người, ờm, cuối cùng mà chị date, chị hẹn hò, chị yêu trước khi mà chị sang Đức á. Ờm. Thì lúc đó là chị đã trước khi chị yêu bạn này á là chị đã có một vài cái mối tình mà kiểu với mấy bạn mấy anh người Việt Nam thì đến lúc đấy thì chị đã xác định có vẻ như mình không, thực sự phù hợp, hoặc là mình chưa tìm được người đàn ông Việt nào mà phù hợp với mình. nên lúc đấy là mình đã open lắm rồi đó, đó, mình open là thôi bây giờ không không đánh cá Biển Đông thì ta phải đi ra biển khác, đó. Đi ra biển khác để đánh cá, cho nên lúc đấy là chị đã nghĩ đến việc là, yeah, cũng có thể là sau này, ờm có phải không không thể có thể là không phải với bạn này nhưng có thể là khi mà mình đi học thì mình sẽ sẽ tìm kiếm được một à, ai đấy nhưng mà lúc đấy chị cũng không lúc nào cũng không phải chăm chăm mình chỉ chỉ, chỉ tìm người tây um, chẳng qua là ví dụ như là cái cái duyên cái hoàn cảnh nó đưa đẩy đến là <laughs> trong môi trường của mình chỉ có những cái chú cá đó thôi thì thì mình vớt vậy thôi <laughs> có những chú cá thì mình vớt <laughs> đúng rồi đó đúng rồi cả cuộc đời này chỉ là một cuộc đi săn thôi vậy một cuộc đi câu Thế ừm, tại vì em nghĩ là người nước ngoài ấy, thì đầu tiên là khi mà mình mình yêu là một chuyện nhá. sau bắt đầu đến cái giai đoạn mà dắt về giới thiệu về gia đình và, kiểu, tiến đến hôn nhân các thứ ấy, nó sẽ có rất là nhiều cái sự khác biệt, khác về mặt ngôn ngữ, khác biệt về cái mặt ngoại hình thôi là đã là nhìn là là đã thấy rất khác rồi thì không biết là khi mà chị yêu một người như thế thì gia đình có gặp khó khăn gì không hay là có phản đối gì không Ừm, thực ra gia đình chị thì cũng là một gia đình khá là chị nghĩ là open minded nhá, à, cởi mở Tại thực sự thì Ừm. gia đình chị thì cũng thứ nhất là có nhiều người khác đi nước ngoài chứ không phải là mình đó, và có nhiều người khác đã kết hôn với người nước ngoài rồi cho nên là cái việc mà ngăn cản phản đối là không có. Nhưng tất nhiên những cái sự khác biệt mà chị có thể nhận ra rõ mồn một, ờ, về mặt văn hóa, về mặt truyền thống, về những cái giá trị là có. Ờ, ví dụ có một cái bạn, bạn này không phải là chồng chị bây giờ đâu, <laughs> nhưng mà cũng là một cái bạn Tây mà trước đây chị chị chị yêu bên này, thì, ừm, bạn ấy cũng là một người rất tốt nha, một người có thể nói là một tình yêu, ờ, khá là sâu đậm ạ. Nhưng mà qua những cái cử chỉ những cái uh, lời nói những cái hint nhỏ nhỏ mà nhiều khi bạn ấy drop nhưng có thể là bạn không cố ý nhưng mà nhưng mà bạn ấy nói ra khiến cho mình nghĩ biết được là trong đầu người ta có những cái suy nghĩ khác mình Ờ, trong đầu người ta vẫn có một cái chút gì đấy không thực sự là welcome không thực sự là chào đón cái văn hóa đông ờ, của mình vào trong gia đình của người ta cho nên là mình ờ, tự đó là mình mình tức là vẫn không thể có được cái sự 100% match về mặt uh, về mặt um, tâm hồn á đó chị có thể như vậy ví dụ được không ví dụ hả? ví dụ cụ ví dụ ha. cái drop với là cái gì ví dụ không? ha ví dụ drop nha ví dụ đang hai người đang nói chuyện tức là với bạn này mọi chuyện rất là bình thường nha đó là một mối quan hệ đang xảy ra rất là tốt đẹp một ngày đẹp trời mà có nói chuyện về chuyện gia đình hay là uh, chuyện con cái sau này bao nhiêu đứa ví dụ thế thì nhiều khi bạn sẽ nói là Ờ, nhưng mà biết sao không Ờm, nếu mà mình có con mà, kiểu là, mixed race hoặc là con lai á, là bên này là nó hay bị bắt nạt lắm đó, mày có biết không? Tức là, kiểu như là, kiểu, người ta cũng có một cái quan ngại nhất định á. Về cái việc là dù sao thì em hiểu không? Những cái đứa trẻ mặc dù nó có thể là người Đức, <laughs> ví dụ dễ ví dụ nếu nếu như chuyện đấy thành công, ờ, sinh ra đây thì nó vẫn có thể là người Đức, nhưng nó vẫn là một cái gì đấy khác biệt khi đến trường. Á ví dụ đấy một câu nói nhỏ như vậy là là mình khiến mình suy nghĩ khá là nhiều á à, ngoài ra thì còn một vài cái cái hint nữa nhưng mà chị cũng cũng không nhớ lắm nhưng mà đấy chẳng hạn là một cái ví dụ là về người ta có cái quan điểm chị không nói là bạn ấy phân biệt hay là gì nha mà chị biết là trong đầu người ta có những cái quan ngại đấy và có những quan ngại khác nữa về mặt ngôn ngữ, về mặt tất cả mọi thứ. Tại vì dù sao thì, ừm, khi mà hồi đấy thì bạn là người Đức, khi mà hồi đấy khi mà hai người quen nhau thì bạn ấy cũng đang nói chuyện với mình bằng tiếng Anh, tức là bạn ấy cũng không à, rất tiếc là lúc đấy mình chị quen bạn này thì chưa giỏi tiếng Đức lắm. Thì hai người vẫn nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, thì, ờ, tức là hai người đang cùng communicate, đều đang nói chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ thứ hai, không phải tiếng mẹ đẻ của họ. Ừm. Ờ, họ muốn bày thử mình cũng không được nói tiếng Việt, mình không được bày tỏ hết mà họ cũng không được nói tiếng ừ. Đức, họ cũng không được bày tỏ hết cả hai người đều đang cùng phải sử dụng một cái thứ tiếng trung gian để hiểu nhau á. Nên chị nghĩ là cũng có thể là somewhere là nó lost in translation hoặc là nó không đủ đủ cái công cụ để mà communicate đấy là đấy thực ra là lúc đấy là chị nghĩ đấy là cái cái lý do lý chấu cái cái excuse thôi chứ còn chị nghĩ thực sự communicate nó có thể đến bằng nhiều cách mà em hiểu ông nhiều khi chúng mình nhìn nhau là hiểu á đó chứ không không không phải lúc nào cũng phải phải phải nói rõ ra uh, bằng năm bằng mười đâu hmm. tại vì em em thấy là có một có một vài người nhá là mặc định luôn là mình sẽ chỉ yêu Việt Nam và chỉ lấy Việt Nam thôi à. bởi vì người ta nói là sao nhỉ có nghĩa là em cũng đã từng date một vài người như thế rồi và các anh ấy nói là bởi vì là khi mà kiểu khi mà càng lớn ấy thì mình lại càng muốn kiểu tìm về cội nguồn của mình mình muốn được à. kết nối tại vì có những cái thứ mà ví dụ như là thời ngày xưa của mình như thế nào mình đi học thầy cô ra làm sao rồi văn hóa của mình như thế nào ấy thì người nước ngoài họ sẽ họ sẽ nghe biết thôi chứ họ không bao giờ hiểu được cái đấy và không bao giờ có thể kết nối sâu được cái kiểu đấy nhưng mà cũng sẽ có một vài người giống như chị em mình là thấy <laughs> là không thể gọi là không thể match được với cả người Việt Nam thì em nghĩ cái đấy cũng tùy tùy tùy tùy tùy thuộc vào cái mà mình muốn thôi đúng không Ừ, ừ, ừ. Chị nghĩ là cái quan điểm này thực ra ờ, cũng hơi bị cực đoan quá nhưng mà chị đồng ý với họ ở một điều chị nghĩ là thực sự nè thực sự ờ, ờ, nếu tất nhiên đấy là tùy theo <laughs> những cái gì mà chị cho là quan trọng nếu như cái mặt là thấu hiểu cái mặt là văn hóa ờ, chị cho là quan trọng ạ thì công nhận nếu mà phần lớn nếu mà mình quen được một người đến đấy như em nói đến, từ cùng cội nguồn với mình cùng gốc gác với mình thì cũng đúng tức là chị có những cái mối quan hệ mà chị nghĩ là uh, nó họ sẽ mãi mãi sẽ là như kiểu là mình có thể dùng cái từ là soulmate ấy là tri kỷ của mình mình yêu ha mình vẫn yêu thực sự uh, vẫn có thể là là tri kỷ với nhau nhưng mà cái đó là cái nhân cái đó chị nghĩ chị nói là cái nhân tức cái nhân của chị là muốn tìm kiếm một cái người nào đấy mà thấu hiểu mình uh, thấu hiểu văn hóa của mình um, gọi là có những cùng giá trị với mình cái đó cái nhân nhưng mà nó còn phải có cả cái duyên nữa Em hiểu không? Nhân duyên <laughs> thì nó mới ra được một cái kết quả, <laughs> để đúng người, đúng lúc, đúng thời điểm đó, ví dụ như vậy. Thì chị nghĩ là, ờ, có thể là với cái cái người những cái người mà họ có quan điểm là là chỉ chỉ yêu người Việt thôi hoặc chỉ yêu người Tây thôi ấy, là họ chưa gặp được cái duyên phù hợp thôi. Là ví dụ ví dụ như chị, ờ, với cả một cái bạn đấy cũng thế, là chưa ví dụ chưa gặp được một cái duyên phù hợp chẳng hạn, ờm, để mà có thể kết thúc, tốt đẹp như với cái người bây giờ chẳng hạn thế. Ờ, người bây giờ thì có thể là họ không có 10 phần về mặt matching, mặc dù bây giờ thực ra người này cũng có phải rất nhiều phần về matching, thậm chí còn match nhiều hơn cả người, cả, cả người cũ nha, về mặt giá trị các thứ, mặc dù họ là Tây. Uhm, nhưng ý chị nói là nhiều khi ấy, là có những cái người người ta đến sau hoặc là người ta đến từ nước ngoài nhưng người ta không có 10 phần matching nhưng họ lại có cái duyên duyên ở đây tức là gì à, ở duyên bao giờ là là nhất tự <laughs> cự ly nhìn tốc độ ha là phần địa lý là gần nhau rồi tức là có bất cứ cái gì có thể chia sẻ được này cái thứ hai nữa là họ cũng có một cái cái nhân cái mong muốn của họ là được hiểu mình được tìm hiểu về mình tức là họ cho mình thấy được cái sự phấn đấu chứ cũng không phải là một người bảo là của tôi ờ, sẽ không bao giờ hiểu được bạn đâu tức là nếu mà em bắt đầu mối quan hệ bằng việc là vì hai chúng ta đến từ hai miền khác nhau hay văn hóa khác nhau nên sẽ không bao giờ hiểu được nhau một trăm phần trăm đâu thì đó đã là một cái gọi là rào cản mà tự mình build lên á tự mình xây lên á ờ đúng đó thì thì chị rất là thích những cái người mà bảo là ok có thể là khác nhau nhưng mà trời ơi chẳng nhẽ ở nhau 10 năm mà không hiểu được sao ví dụ thế Ờ, họ họ có cái sự cố gắng, <laughs> cái sự commit, có sự cam kết đó như chị nói. Ờ, em nghĩ đúng là, kiểu, phải phải cởi mở ấy, đúng không? Yeah, thực ra là kể cả sang đây chị cũng vẫn rất là cởi mở nha. Nếu mà có một một người Việt Nam nào mà, ờ, có thể đồng hành được với chị á, là ở đây chị cũng sẽ rất, rất, rất cởi mở. Nhưng mà duyên chưa tới thôi. <laughs> <laughs> em em kiểu sau sau nhiều lần thử và sai <laughs> hoặc thử và đúng thì mình mình mới biết <laughs> ừ, <laughs> đúng, rồi, đúng, rồi thì thì mình mới biết kiểu ai là người phù hợp ấy vì em em thấy là em em có cảm giác thôi nhá là cái việc mà hẹn hò ở nước ngoài ạ khó hơn hẹn hò ở Việt Nam ấy chị có thấy thế không Ừ, chị đồng ý. Vì không biết các bạn nước khác hay sao nha. Ờ, hông biết lúc mà Hằng, à, post cái này lên có nhiều có nhiều ý kiến không? Nhưng mà ở Đức thì chị thấy là cái lúc mà chị còn ở một cái thành phố nhỏ á, thì những cái, ờ, cơ hội để mà mình gặp, gặp gỡ người mới hoặc là gặp gỡ những cái đối tượng nó khá là ít, tức là những cơ hội mình gọi là những cơ hội organic. Tức là tất nhiên bây giờ nó 1 000 000 thứ app, một tỷ thứ ứng dụng rồi, mình không nói làm gì. Tức là em tự tạo cơ hội cho mình ha. Nhưng mà những cái cơ hội organic tức là thực ra nếu mà tính khoảng tầm 4 năm năm trước lúc mà hoặc là 8 năm trước lúc mà chị còn chân nước chân giáo sang đây thì những cái đó nó chưa có phổ biến lắm. Ờ, trong khi mình đang ở Việt Nam mình rất là quen với cái việc là chúng mình có lúc nào cái tính cộng đồng của chúng mình cũng rất là lớn ấy. Mình có nhiều bạn bè, mình có nhiều đồng nghiệp, mình hay đi ăn đi chơi, mình à, người quen của mình giới thiệu cho mình người quen của họ. Đó, đó là những cách mà em gặp người một cách rất là organic. Đấy là những cách mà chị đã gặp những bạn trai cũ của chị. Chị không, ở Việt Nam chị chưa hề phải sử dụng đến những cái những cái gì, gọi là tại vì mình mình mình cứ người ta, gọi là, đi quan hệ, đi giao du <laughs> vậy thôi <laughs> là mình tìm được. Ờ, ở đây thì nó rất là khó để mà lúc mà chị mới sang đây chị công nhận là có rất là khó để tìm được đối tượng bởi vì là, ừm, giao du nó nó nó nó nó ít cái những cái social setting, những cái dịp để người ta, à, quan hệ giao du với nhau, <laughs> ờ, nó rất là ít cho nên những mối quan hệ organic nó thường là hiếm Ừm. Cho nên bây giờ nó mới có những cái cách mà mình tạo ra những mối quan hệ bằng cách là đó, bây giờ chúng ta không không đi câu cá bằng việc đi ra biển nữa mà chúng ta chỉ cần lên <laughs> lên thương mại điện tử là cũng có cá rồi. <laughs> Rồi còn nhiều cá là đằng khác đấy, nói chuyện tại vì em em em thấy đúng là hoặc có thể là do mình càng lớn mình càng bận đấy. Mình càng có nhiều những cái mối quan tâm khác, đúng. đúng không? Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Với cả thứ hai nữa là chúng mình, ờ, già xong mình khó tính, mình mình mình khó tính, không phải chỉ bận mà mình còn khó tính nữa cơ. Như kiểu, ừ, cảm giác mặt hàng thì sắp hết đát rồi nhưng mà cứ thích là là phải, ờ, hiểu không? <laughs> Người mua phải là người <laughs> là người ngon nghẻ thế này kia cơ. Ờ, chị nghĩ thế. Như chị là chị cảm giác chị khó tính hơn à, à, khó tìm được cái người mà thực sự là hiểu mình, là là là là, à, có những cái đấy, cái sự thông minh, sự hài hước, sự, ờ, đàn ông mà mình mong muốn, đó. Trước kia thì mình yêu một một kiểu dấn thân hơn. <laughs> Đấy, ờ, gặp nhau ba ba ba giây có first impression một cái là theo đuổi ngay, còn bây giờ là không. Sau nhiều lần, ờ, duyên mình lỡ xong rồi thì mình đã phải quẹo lựa một cách kỹ càng hơn. Ờ, nhưng mà dạ em thấy cái đấy nói chung là cũng nhiều điểm cũng có mặt không tốt, nhưng mà em thấy là có nhiều mặt tốt hơn. Đúng không? Ừm. Chị thì chị không biết như nào, không chị không biết Hằng như nào, em em cũng thấy mình khó tính hơn, hoặc là em vì vì những cái trải nghiệm cũ của mình mà kiểu cảm giác nó chưa được ừ, may mắn lắm không? Ví dụ như thế, chị nghĩ là khi mình mình mình bất mình cũng chỉ là một động vật có vú thôi, kiểu, khi mà mình đã bị thương ấy, <laughs> hoặc là Em có một vết xước chẳng hạn, hoặc em đã từng bị bỏng, là em phải rất sợ cái chảo, đúng không? Ví dụ Ừm. thế. Thì thì thì chị nghĩ một phần là chị không biết các bạn khác như nào, nhưng đấy là cảm giác của chị, tức là cũng có thể là có những cái vết thương nào đấy mà mình không muốn phải sống lại nữa, mình không muốn phải gặp phải hoàn cảnh tương tự nữa nên là mình trở nên khó tính hơn mình không có dấn thân như như, như cũ hoặc là em nghĩ là kiểu như ừm, sợ cũng là một một một cái nhưng mà hoặc với cả em nghĩ là nhiều khi mình hiểu mình hơn đấy mình biết là mình muốn cái gì mình biết mình cần cái gì thì mình sẽ tìm cái người để mà phù hợp với cái cái cái cần đấy của mình còn hồi ngày trẻ mà mình chưa yêu ai bao giờ thì mình thấy ôi tình yêu rất là mới kiểu uống bia kiểu ôi bia bia đức kiểu rất nổi tiếng các thứ ấy sao uống phát là say luôn kiểu lúc đấy mình chưa chưa biết được được cái tiểu lượng của mình như nào đúng không <laughs> chính mình xác, làm một phát xác. và là mình chết luôn <laughs> đúng đúng đúng đúng chính xác em nói đúng cái phần kinh nghiệm cái phần hiểu mình nó cũng rất là quan trọng đúng sau khi mình hiểu mình rồi thì mình đã biết thực sự là mình cần gì mình cần ừ, tìm gì thì những kiểu <laughs> bây giờ đó không không phải đi ra chợ thì mình biết chính xác là mình muốn mua gì á vâng đấy là em thấy cái đấy là cái đấy là là tốt đấy chứ tại vì nên là ừ. <laughs> ngày xưa em nghĩ là đấy là <laughs> mặt tốt mà cái chị chỉ chị chỉ đang muốn nói cái ờ, nhiều khi cái điều, ờ, cái điều cái mặt thứ hai của nó, mặt còn lại của nó đấy là đấy, như em nói là mình mình bớt cái sự bạo dạn, mình bớt cái sự cởi mở, mình bớt cái sự dần hơn hơn. thì thoảng là rõ ràng mình yêu cũng có một chút tính toán hơn, không phải một chút mà cũng khi là rất là nhiều ấy chứ. <laughs> Đúng không? Không không biết là <clears throat> bởi vì tại sao? Bởi vì mình đã có kế hoạch rồi, còn trước kia thì mình non và xanh hơn, mình không có kế hoạch gì. Ừm. Đấy, em thấy là, kiểu, thật ra cũng cũng khó mà dễ. Em nghĩ thế. Tại vì với cá nhân em, em thì em thấy là ví dụ như trong một mối quan hệ mà, kiểu, khi mà em nhìn thấy những cái, gọi là, red flag, những cái không ờ, dấu hiệu không là tốt cái ha. gì ừ, Nói đấy, chung là một dấu hiệu không tốt. Ừm. thì em trong đầu em em em sẽ nói là là dừng ấy. Ý là thế là, kiểu, em bảo là "Ừ, ừ tôi để để xem một vài thời gian nữa xem có dừng được không?" <laughs> Em có một cái quan điểm rất là kỳ lạ trong tất cả mọi chuyện để mà suy nghĩ tích cực ấy. Em thấy mọi thứ của em giống như, kiểu, khi mà khi mà xem phim ấy, tập sau luôn phải tốt hơn tập trước. Ồ, đúng rồi em. Tâm tâm lý con người của mình là như vậy á, chuẩn luôn. Tâm lý con người của mình là là, ờm Đấy, again, khó tính hơn. Bây giờ, ờ, đã đã gặp đã gặp đã gặp người người như thế, như thế rồi mà còn không thành thì bây giờ mình mình lại càng phải phải raise the bar, mình cần <laughs> chị nghĩ là đấy là tâm lý chung, chị nghĩ là đấy là tâm lý chung. Sau này rồi thì chị mới trải nghiệm ra là thi thoảng nha, nó sẽ không có cái gì tốt hơn hoặc là xấu hơn, Ừm. mà ừ. chị nghĩ là nó chỉ mình có những cái trải nghiệm mới thôi. Ừm. Nó trải nghiệm mới, với, kiểu, nhiều khi em em thấy là có một vài người, kiểu, trong cái lúc mà yêu mãi không thành ấy, xong bắt đầu mất niềm tin vào tình yêu ấy, đúng không? Kiểu như là, lúc nào cũng sợ và cảm giác là "Ôi, mình sẽ không bao giờ tìm được một cái người mà phù hợp với mình đâu", rồi ở nước ngoài, rồi khó khăn không chỉ mặt ngôn ngữ mà, kiểu, nhiều khi rào rào Đúng cản về văn hóa các thứ nữa Và bắt đầu các bạn bị bị bị, bị mất niềm tin vào tình yêu ấy em thấy là nên mất niềm tin vào người mình yêu thôi còn vẫn phải tin vào tình yêu còn, <laughs> thì chính mới xác, được chính xác chính xác đúng rồi chị cũng chị cũng đồng quan điểm là cái ờ, cái tình yêu nhưng mà như như là chị đã định nghĩa chẳng hạn ví dụ thế tại vì đấy là chị có cái định nghĩa ngay từ đầu như vậy à, cái tình yêu đấy thì nó cũng không không có lỗi mà lỗi là những cuộc những người chơi đây không ai người ta blame trò chơi mà người ta blame người <laughs> chơi <laughs> OK, mình có thể blame, chị không biết được, mình cũng có thể mình chị cũng nghĩ là không nên blame cả luật <laughs> chơi. Tức là thực ra nếu mà, ờ, nếu mà em đã biết bước chân vô mà em biết cái luật là cái gì yêu nhiều khi là phải xác định là sẽ, à, Đau khổ ha. Đã yêu yêu là đâu phải là lúc nào cũng chỉ có ngọt ngào rồi hạnh phúc đâu, cũng có cái sự cay đắng, đau khổ mà, nên mình đã hiểu cái luật đó thì mình phải chấp nhận thôi. Ờ, đó. Còn nếu mà mà cùng lắm không không không không được, không thành thì đi hát karaoke một buổi rồi về. Ừm, mặc dù nhiều ngọt người chắc là ngào sẽ mấy cũng tan thành mây. <laughs> Đúng. <laughs> Bài mà dạo này <laughs> nếu mà ở Việt Nam chắc là quán cà phê nào cũng bật. À, hit lắm đấy. Đấy, kiểu, em em thấy thật ra là, kiểu, chỉ là mình mình, kiểu, have faith thôi á. Tại vì mình không thể biết được ai là người đến sau và tương lai của mình sẽ như nào ấy. Tốt nhất là mình cứ tin là ờ, mình sẽ Đúng tìm rồi. đúng người Với cả chị nghĩ là chị nghĩ một điều quan trọng nữa là mình không nói chung là không phải cái câu là đừng nhìn lại, nhưng mà ý chị nói là đừng hối hận. Nha, mình mình mình có thể ngoảnh lại, mình có thể trân trọng những cái gì mà mình đã trải qua, bởi vì những cái người đấy, ờ, những cái người đã đi qua cuộc đời mình họ đã làm nên một một cái chị của ngày hôm nay ví dụ thế họ đã tất cả những cái ký ức về họ uh, là một phần của cuộc đời mình uh, thì mình không có hối hận à, ý là mình có nhìn lại nhưng mình không có hối hận mặc dù là nó có thành hay là không thành chị yêu bao nhiêu năm rồi ôi dồi em hỏi nếu mà hỏi là bao nhiêu năm thì cũng có thể là từ trước khi mà chị còn có thể, gọi là, đủ lớn thì có thể nhớ. Bởi vì À, ô chị nghĩ đấy là một chị nghĩ đấy là một đặc tính của chị. Đó, ờm, Ừm. chị nhớ là kể cả hồi bây giờ nha vấn đề là chị không thể nhớ trước, ơ, trước tầm 4 năm tuổi chắc là bé quá ha. Nhưng mà chị à. có nghe kể <laughs> có nghe kể gia đình kể lại là hồi, kể ờ, kiểu, 3-4 tuổi là cũng đã có bạn trai các kiểu rồi. Tức là Cái cái đấy tất nhiên mình tất nhiên là mình không nói mình nói đùa thì không phải nói là yêu, rồi kể cả cấp 1, cấp 2, cấp 3 tất nhiên là mình có crush chứ, mình crush nhiều lắm. tâm hồn yêu cái đẹp mà, cho nên là crush rất là nhiều, nhưng cái đấy cũng chưa hẳn là tình yêu, nhưng mà nếu mà yêu được bao nhiêu năm là tính là thực sự nó là yêu ấy, thì thôi, ờm, tính từ năm, ờm, ờ, ra đời đi, ra đời của chị tức là, ừ, rời quê lên thành phố á, đi học lên à, Hà Ờ, từ năm 18 tuổi ha, thì bây giờ Ừm, cũng 14 năm kinh nghiệm, CV, ờ, <laughs> lịch sử, lịch sử cũng, kiểu, CV viết một ờ, cũng vài trang. Cũng dài, đúng không? Thế bây giờ nếu mà chị thấy là chị Quỳnh của ngày hôm nay và chị Quỳnh của cái ngày mà rời quê lên thành phố thì khác nhau như thế nào? Ôi, chị buồn cười lắm, ngày hôm ngày hôm nay hả thì chị nghĩ là chị sẽ chị vẫn giữ được cái à, cái cái điều à, mà chị rất cũng rất tự hào đó là chị khá là cởi mở chị đã chị vẫn yêu nha à, một cách rất là nhiệt tình nhưng mà chị cũng không còn dễ dãi như như trước nữa đó như em nói là chị cũng có cái sự quẹo lửa, chị cũng chị cũng có cái sự suy nghĩ sâu hơn về một cái tình yêu đến cái từ như chị nói, ba cái bước, ờ, đến cái bước là thực sự cam kết chứ cũng không phải là chỉ là cái bước đầu tiên rung động nữa. Ờ, cái năm mà chị ra ra ra đời đi nói chung là lên Hà Nội đi học thì chị em mình tưởng tượng là chị đến nhà trọ mà chị nhìn thấy <laughs> cái người đàn ông đấy là chị đã thích rồi, chị yêu rồi. Nó rất là dễ yêu, em hiểu không? Đó, ờm. Đến bây giờ thì chị ví dụ câu chuyện với cả cái người hiện tại thì thậm chí chị đã mất rất nhiều tuần để chị nói chuyện như kiểu em phỏng vấn qua rất nhiều vòng <laughs> screening rồi để rồi em mới thực sự là mở cửa đó trái tim á ừ. đó đấy là điểm khác biệt ừ. chị nghĩ về, cũng nhiều người còn như về vậy mặt thôi. nhiều nhiều nhiều người như vậy mặt cảm xúc thì thì vẫn vẫn vẫn <laughs> y nguyên à cảm, cảm xúc nó khác Ờ, cảm xúc nó nó nó nó nó khác lắm. Cái phần mà dẫn vẫn đi nguyên nha, thì như chị nói là chị vẫn chị cảm giác chị vẫn rất là dễ bị thu hút bởi những cái tính cách như thế, à, hài hước, thông minh, à, nghệ thuật, nhưng mà cũng phải có một cái sự nhân hậu ở trong đấy. Tức là cái người chị thích thường thường là họ là một người nhân hậu, thậm chí là có những người họ có những lý tưởng cao cả luôn, ví dụ như thế. Tức là mình bị nghe nó deep ha, nhưng mà, ờ, cái điều thay thay thay đổi, ờ Ờ, khi mà vẫn không còn y nguyên nữa đó, là đấy, chị nghĩ là chị cũng bớt, ơ, ờ, bớt dần hơn đi nhiều. Tức là ngoài việc yêu người thì chị còn yêu mình nữa. Cái yêu mình đấy là một cái điểm à. chị nghĩ thay đổi, gọi là, lớn nhất và rõ rệt nhất đối với chị. Tức là bây giờ chị đã không còn bước vào tình yêu với một cái suy nghĩ là mình sẽ cho đi tất cả. Em hiểu không? Thực ra thực ra nói thế thì không đúng tại vì thực ra chị mình chưa thử nghiệm cái đó cho đi tất cả tức là như nào em có yêu ai đến đến mức mà em thậm chí hy sinh tất cả vì người đấy không thậm chí cả cả cuộc đời của em bạn giống của em cái đấy chị chưa thử nghiệm đến mức để mà chị có thể trả lời được cho hàng ngày hôm nay nhưng mà um, ý là bây giờ chị đã yêu với một cái tâm thế là uh, trong tình yêu ờ, nó còn có cả mình nữa cho nên là mình sẽ quan tâm đến bản thân mình đầu tiên yêu mình trước hoặc là chị cố gắng là như thế rồi mấy cái à, đến đối tượng bởi vì trong quá khứ thì nhiều khi chị ừ, chị hay bị đánh mất mình khi mà chị quan tâm đối tượng nhiều quá lắm chị nghĩ thế đấy là một cái bài học mà chị rút ra em em thấy cái đấy nó nó thuộc về khác được thế hệ đấy tại vì ví dụ như kiểu thế hệ của bố mẹ mình đúng không là người phụ nữ sẽ là cái người mà kiểu chịu thiệt thòi nhiều hơn, mình phải hy sinh nhiều hơn, hy sinh vì gia đình, hy sinh vì chồng con, các thứ các thứ. Còn bây giờ đến cái thế hệ của mình, không không nói là tất cả mọi người, mà đến cái thế hệ của mình bắt đầu là mình nghĩ là ừ mình mình phải yêu bản thân, mình phải dành thời gian cho bản thân mình. Vì em cá nhân em thấy là mình phải hạnh phúc thì cái mối quan hệ nó mới hạnh phúc được ấy. Em nói đúng. Và chị một một cái bài học chị cũng nhận ra đấy là mình phải hạnh phúc ngay kể cả khi mình không có một ai mình vẫn hạnh phúc được ạ. Ừm. Thì khi mà lúc đấy mình có mới có thể bước vào mối quan hệ một cách mà chị nghĩ là lành mạnh, mà không có độc hại cho cái tâm hồn của mình. Ờ, nói chung chị cũng có kinh nghiệm thương đau ở trong cái mảng đấy, tức là <laughs> khi mà mình không cho mình và cả người kia một cái chút khoảng cách á, lúc nào hai người Ừm. cũng kè kè gần với nhau á, thì nó rất là dễ đến em hiểu không? Lúc này lúc nào cũng gặp nhau thì phải có friction thôi, phải có phải có cái sự nhận ra sự khác biệt nhiều hơn. Nói chung là cái việc mà tự mình cảm thấy hạnh phúc và cho nhau những cái à, không gian riêng ấy là cái điều mà chị thấy sẽ giúp được một mối quan hệ nó nó lâu bền hơn. Ừ em thế thì ngày xưa em nhớ là có một cái lần mà em nói chuyện với các bạn partner của em hiện tại nó nói là em kiểu làm em thức tỉnh lên đấy chị không <laughs> à, hôm hôm ấy nó hôm ấy nó bảo là kiểu như thường là phụ nữ ấy sẽ expect là người đàn ông sẽ là cái người mà mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ đúng không đúng bao giờ thường đúng. là mình hay có cái suy nghĩ đấy thế <laughs> xong nó hỏi em là thế bây giờ ai là người mang lại hạnh phúc cho người đàn ông <laughs> đúng đúng không thế bây giờ lúc nào đúng, mà đúng, kiểu đúng, tao đúng. cũng phải kiểu lao ra cho mày như thế thì bây giờ ai là người mang hạnh phúc cho tao ơi hai xong rồi nhà cô chị phải đem chị phải đem về dạy chồng mới được <laughs> nó nói câu đấy xong kiểu em bảo um, ok ok <laughs> ok xong kiểu đúng là kiểu ai cũng sẽ cần có những cái cái cái không gian riêng ấy bởi vì em thấy là em cái thời điểm mà em với cả bạn ấy gặp nhau em rất ổn kể cả cái chuyện là không có người yêu ừ. Em thấy em rất Ừm, là đấy, happy với cuộc sống của em, ừm, rồi là bạn ấy cũng happy cuộc sống của bạn ấy, nhưng mà đương nhiên là hai người mà gặp nhau thì nó sẽ tạo nên một cái kiểu happy khác, một cái kiểu Chính xác. happiness khác. Đó, nhưng mà đấy, cái hôm đấy là nghe được câu đấy xong rồi cũng đúng, khi mà mình mình mình Bạn của Hằng cảm là người Đức, đúng không? Ờ. Ờ, một một Ờ, người, ờ, vậy là cũng cũng hiếm có, khó tìm á. Nhưng mà em là thấy là là Em cũng thấy là khác với những cái người Đức trước đây mà em đã từng date. Đó là khác về cả mặt quan điểm, bạn ấy hơi nhiều khi em thấy bạn ấy khá là nhạy cảm ấy, người <laughs> nhạy cảm còn hơn cả em <laughs> luôn ấy. Ôi, ai thế! Kiểu ừ. Một con người sensitive à? Ừ, sensitive lắm, kiểu, trong nhà, kiểu, mọi người cũng đều nói là sensitive nhưng mà đấy, từ cái suy nghĩ đấy rồi là như cả cái chuyện mà chị nói về về về cái việc mà lòng nhân hậu ấy, thì cá nhân em thấy là nhân hậu của của hội nước ngoài ấy, nó sẽ khác nhân hậu của châu Á nhé Ví dụ như ừm, ví dụ như châu Á mình, đúng không? Nhân hậu là mình hay giúp đỡ người khác, đúng không? Mình thấy người nào mà gặp hoàn cảnh khó khăn thì mình giúp đỡ, đúng không? Và mình thấy những cái thứ mà mình thấy trước mắt ấy là mình sẽ giúp đỡ khi mà họ khó khăn. Ví dụ như là thấy đồng bào của mình đang gặp bão lũ, đúng không? Thì mình nhìn thấy cái hình ảnh thay đấy ừ đúng rồi là mình bắt đầu mình thấy là u mình thương người ta quá mình sẽ làm một cái gì đấy để giúp đỡ người ta còn ở bên này á là chúng nó sẽ kiểu như nhìn một cách rộng hơn kể cả những thứ nó không thấy nó cũng cố tìm ra ví dụ như là chính xác ví dụ như là động vật đúng không là nó sẽ không muốn là ăn những cái thịt động vật mà bị đối xử một cách tàn nhẫn nè nó muốn là động vật nó cũng phải có khoảng cách để mà vui chơi rồi có cuộc sống trước khi mà nó chết kiểu đấy hay là ví dụ như bạn này nhà em là bây giờ nói đến chuyện mua nhẫn kim cương đúng không bạn đã nói thẳng với em luôn là bạn này sẽ không mua nhẫn kim cương đắt đâu tại vì ừ, là ừ, đúng rồi. kim kim cương là ở châu phi là kiểu như hay phải bóc lột sức lao động đúng không là kiểu trẻ à, em hay là đúng, những cái người đúng, mà đúng. rất là khó khăn họ phải đi đào kim cương và rất là nguy hiểm nên là nó ừ. sẽ mua ừ. kim cương nhân tạo đấy và đấy là một cái thứ mà đúng, một, đúng, một đúng. cái kiểu nhân <laughs> hậu mà em sẽ không bao giờ hiểu được <laughs> nếu như em ừ, nếu như em nếu như em yêu một người châu Á ừ đúng rồi châu Á nhà mình là hột xoàn càng to tình yêu càng lớn mà <laughs> đó kiểu đấy Chính và nhà em không bao giờ mua những cái đồ kiểu đắt tiền cho nhau ấy thì em thấy đấy là đúng là một kiểu nhân hậu mà khác nhau ấy khi vừa nãy chị nói đến cái chuyện là chị yêu một người nhân hậu thì em thấy nó nhiều khi Việt Nam mình sẽ nghĩ là thằng này bị dở hơi đúng không <laughs> đây nói là thằng này bị dở hơi <laughs> đúng rồi đúng rồi chị có hai ví dụ nói chung là một cái bạn trai cũ của chị à, có một lần nhá bạn ấy giận chị rất là lâu mà giận ra mặt kiểu như giận như kiểu là hai người khác biệt nhau hoàn toàn về mặt giá trị tức là tất nhiên con người đều có thể thay đổi mà nhưng mà chị nhớ đấy là lần đầu tiên kiểu như là hồi đấy cũng mới yêu chị nghĩ là mình đi trên ngoài đường mình có lỡ tay chị có lỡ tay vất một cái uh, cái nhúm giấy mà chị xì mũi Ừm. Vắt thẳng xuống đường. Tất nhiên đấy là lỗi của mình, mình đã nhận ra là như vậy, mình vứt thẳng xuống đường mà vứt vào cái đống lá hay cái gì đấy. Ờ, vì thực ra mình nghĩ là nó là rác giấy em hiểu không? Nó cũng không phải rác nhựa, Ừ, tức là bên này thì em biết mình là nước thì nó có cái thể loại chia chia chia rác ha, mình nghĩ đấy là rác giấy. Nhưng mà sau khi nó nhìn thấy hành động đấy xong em ạ, trời đất ơi, một cuộc cãi nhau, kiểu, nó đã nổ ra và nó nó giận thì thôi rồi, nó giận bảo "Trời đất ơi, mày hãy mày không có ý thức, rồi là mày không có" đấy, đấy, ý chị đang nói về về những cái cái cái cái, ưm khác biệt mà kiểu tại vì mình được nuôi dạy khác họ hoặc là mình mình không có ý ừ. để ý đến những cái thứ như dù là đối với mình là mình nghĩ là nhỏ nhặt như thế nhưng đối với họ cái ngay cái hành động nhỏ đấy thôi nó mới là những cái điều quan trọng. Tại vì thực ra mình mà không có để ý đúng những hành động nhỏ thì làm sao mình có để ý đúng hành động lớn, đúng không? Ừ. Yeah. Đó, ờ, xong rồi buồn cười không hiểu sao chị giờ em kể chị lại nghĩ lại, nó công nhận là cái anh, à, anh chồng chị bây giờ anh cũng thế. Đi làm, đi công tác tất cả mọi nơi á, chị thấy một cái điều mà anh comment nhiều nhất đấy là "Ôi, tại sao ở chỗ này không có thùng rác? Tại sao lại rác nhiều như vậy?" <laughs> Kiểu rất là buồn đi về Việt Nam, đi về Việt Nam cũng thế, bước chân ra cái chợ xong bảo "Ôi, thực ra tao cũng yêu đất nước của mày đấy nhưng mà nói chung là nó bẩn quá." <laughs> tại sao là, xem. <laughs> là tại sao là không thể là, ví dụ có cái tờ giấy hay cái gì để ra không cho vào túi ở túi về nhà vẫn là thùng rác tại sao lại cứ phải vứt thẳng ra đường như thế đó thế là đấy là những cái mà họ như kiểu là là là lớn lên là họ đã suy nghĩ như vậy rồi còn mình thì được tiếp xúc nhiều với văn minh thì mình cũng đã văn minh hơn ừ. nhưng mà kiểu ý chị nói là sự khác biệt đấy nói chuyện thùng rác nhà mình có thùng rác còn không vứt vào thùng rác cơ chứ đừng <laughs> nói là không có thùng rác đúng không chính xác chính xác chính xác ôi nói nói chuyện đấy chị xấu hổ lắm nhà chị rất nhiều năm rồi đâu có bất giác đâu nhưng mà thế em bảo nhiều khi kiểu em bảo là mình kiểu người ta xấu không có nghĩa là mình phải xấu như người ta ấy kiểu em nghĩ thế này em nói là kiểu như có rất là nhiều những cái người khác nhau ấy. kiểu bạn này về Việt Nam cũng như thế về Việt Nam <laughs> nó cũng chỉ thấy rác với cả bẩn tất khắp mọi nơi thôi ấy rồi là những cái thứ đấy là cái thứ mà rất rất rất là khó để mà thay đổi một sớm một chiều ấy nhưng mà em bảo là bây giờ phải tập trung về cái thứ mà nó tích cực đi Việt Nam cũng đang bắt đầu phát triển và Đúng, mình cũng đúng, đang như thế Họ cũng có những những cái bây giờ mình cũng có nhiều tức là nhiều thứ lắm, không chỉ về rác, mình có mình mình mình có nhiều những cái hoạt động nó như em nói đang mang tính nhân hậu mà tầm nhìn nhân nó văn nhân nó rộng đạo hơn, đấy nhân văn. Yeah. này rồi nhưng mà Anyway, là quay về chủ đề tình yêu. Thì giúp em thấy là cũng rất là thú vị, đúng không? Khi mà mình có một cái người nước ngoài, mình nhiều khi mình được mở mang ra những cái rất là những cái nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ hàng ngày ấy. Ừ. Thì nhiều khi <laughs> hoặc là làm cho mình yêu người ta hơn hoặc làm làm cho mình ghét người ta hơn, em thấy thế. <laughs> Có một vài những cái thứ mà, kiểu, nó bị nó bị extreme quá ấy, nó bị, kiểu, quá so với cả những cái gì mà mình được dạy, mình được học các thứ ấy. Thì, à, em thấy nó nó nó sẽ hơi khác biệt một chút <laughs> trong cái chuyện mà yêu người nước ngoài. Đúng. Chị chưa tạm thời chị chưa tìm những cái điểm nào mà khiến cho mình ghét người ta hơn nha. Ít nhất là đến <laughs> kinh nghiệm tức là ở bên Đức này thì chị thì tạm thời là chị vẫn cảm nhận là ok khi mà mình, à, date những cái bạn Tây, mình yêu những bạn Tây là mình toàn cảm thấy là là tất nhiên cái điểm mà mình khiến mà mình yêu người ta hơn nó nhiều hơn những cái điểm mà mình thấy ghét người ta hơn. Ừm. Vâng, đấy. <laughs> Nhà em mà em có một cái hơi nghe hơi cứng nhắc nhưng mà em hay nói là, kiểu như, em sẽ yêu anh 90%. <laughs> Còn mười phần trăm là em sẽ dành để cho cái chuyện là, kiểu, khó chịu ấy, vì em nghĩ là không ai hoàn hảo cái Kiểu như, nếu mà, kiểu, yêu người ta quá em em rất là sợ cái chuyện giống như, kiểu, khi mình yêu idol á, xong rồi idol làm cái gì đấy xấu ấy, là mình sẽ, kiểu, sụp đổ hoàn toàn cái hình tượng của cái người đấy trong mắt của mình ấy mà em bảo là ừ. đây bây ừ. giờ là 10% mà dành cho điểm kiểu tật xấu của anh đi biết dụ như thế kiểu em vẫn có thể yêu anh được nhưng mà đấy nó sẽ không xét trong cái đoạn 90% kia nhưng mà hay, hay, em bảo à? phần trăm là quá nhiều rồi đấy <laughs> quá nhiều ấy chứ chị cũng nghĩ là quá nhiều ừ. ấy chứ chị nghĩ là có khi tất nhiên thực ra quá bán là đã tốt rồi chị như thế ừ. <laughs> đúng không à, một một cái ờ, chị chị chị chị dùng một cái technique là <laughs> chị hay um, ừ, một technique mà chị cũng mới mới học được gần đây thôi nhưng mà cũng làm vài tháng à, tất nhiên không chỉ áp dụng nhiều thứ chứ không phải chỉ trong tình yêu nhưng mà trong tình yêu cũng có thể áp dụng được tức là à, tất nhiên khi mà chị có cái gì khó chịu thì chị sẽ ngồi chị viết ra là thứ nhất là có những điểm tốt gì về bạn này <laughs> tại sao mình lại <laughs> yêu bạn này lúc đầu tiên đó à, và có những điểm tốt gì đấy thì mình chỉ chỉ nhìn và mình khi mà thực sự khi mà mình viết ra và mình ngồi mình nhìn lại chính xác những cái điểm đấy và mình nghĩ bụng ừ, nó có đáng để mình giận thêm không? Hay là nó có đáng để mình, kiểu như là, loại bỏ hoàn toàn những cái điểm tốt của người ta, ờ, sau những cái những những cái gì mà hơi xấu hoặc cái gì mà mình không hài lòng, mình nhìn thấy không? Đó. Thì chị nghĩ là nếu như mà chị nghĩ là chắc chắn là gia đình em thì cũng đã có cái <laughs> có cái quan điểm đấy rồi, nhưng mà nếu như mà những bạn khác chẳng hạn, mà chưa thử mà vẫn còn hay cãi nhau thì cũng có thể thử. em thấy là, mỗi người một cách ấy, đúng không? Việc quan trọng là, kiểu, mình yêu cái người đấy và, kiểu, về mặt tổng thể ấy. Cái kiểu nhiều khi Đúng, đúng, cái cách mà người ta nói ra ấy, kiểu, bọn Đức ấy nó rất là thẳng, nó nó thẳng lắm ấy. <laughs> Kiểu, bạn này nhà em về, đi vào nhà họ hàng chơi ấy, mở cửa ra một cái cô đầu tiên nó kêu là "Ôi, sao cái nhà này bẩn với vừa bộ thế?" Sao kiểu không có một cái khách nào mà đến nhà <laughs> người ta lại lại lại bốp chát như thế cả ấy. Chị không chị không biết là là bạn của Hằng thì thế nào, nhưng mà ví dụ bạn của chị nhá, thì không đến đến mức như thế. Tức là chị thấy là, ờ, khéo léo hơn, thậm chí bạn còn kể lại đối với chị là "Không, ta thấy người Việt Nam của mày mới, gọi là, kiểu, thẳng tính, nhiều khi ở hơi À, thế à? Ví dụ nha, gặp một phát các bảo: "Ơ, béo nhỉ?" Đúng không? À, Ờ, ví dụ, ừ. <laughs> như những người những người cao to thì thì Ừm. hay hay hay ơ béo nhỉ hoặc là kiểu buồn cười lắm chị vẫn còn nhớ kiểu ừ, lần đầu tiên ví dụ chị khoe bạn à, nhầm chị khoe mẹ chị, ờ, đây là người yêu con ABC, mẹ chị đã chị nghĩ là đã nói luôn: "Ơ, trông nhiều nếp nhăn nhỉ?" Ý là chê dài hay là sao á, nhưng mà trông, kiểu, nhìn mặt nhiều nếp nhăn nhỉ. Xong rồi chị cũng thật thà, chị, kiểu, dịch hết thế xong bạn ấy bạn là ha buồn cười ý là nhiều mẹ mày thật là có duyên ấy mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ của em thật là có duyên xong đến bây giờ chị không hiểu sao đến khi mà lâu lâu rồi thì bây giờ mẹ chị đã thay đổi kiểu hoàn toàn uh, suốt ngày khen là ôi sao mà đẹp trai thế sao mà nhìn nó phúc hậu thế cái xong rồi ông này ông chuyên gia ông lôi ra để ông ông trêu lại ấy bảo là ủa từ lúc đầu bảo là nhiều đếp nhăn mấy cả bụng to lắm cơ mà <laughs> đấy thì chị nghĩ là yêu Việt Nam thì thường là hay hay, à, hay có những cái như thế. Đối với những cái cái dù sao thì trong cái xã hội ở nhà của mình, khi mà mình đến thăm nhà bạn trai cũ như vậy đó, thì thì hay có những cái chị nghĩ chắc chắn là sẽ có cái cái cái đánh giá đầu tiên bao giờ cũng thế. Ừm, em thấy cũng, kiểu, quan trọng chuyện appearance ấy. Chính xác, trong khi chị nghĩ là, ờ, những cái ví dụ chị đang nói những gia đình bạn trai mà ở bên này đi ha, mà chị đã tới thì họ chị cảm giác họ cởi mở với mình hơn rất là nhiều, thế nên chị mới nói là cái câu đầu tiên, ờ, lúc hồi đầu chị nói là thực ra người Đức rất là ấm áp ấy, chị thấy họ rất là ấm áp và cởi mở đấy chứ. Ờm, chẳng qua là đừng đừng có mà chọc họ vào những cái lúc mà, kiểu, họ đang không đang đang ấy thôi cho nên cơn tức thôi, cứ Việt Nam mình mà chọc vào cái lúc mà đang tức thì cũng mệt đấy <laughs> cũng không phải đơn giản đâu chính xác là rồi là mà nói chung mà em thấy tình yêu cũng rất là thú vị tùy vào cái cái góc nhìn của mình thôi Ừm. thì à, có một cái câu hỏi cuối em hay hỏi khách mời là nếu như mà chị được đi đến một cái hành tinh song song Ôi dồi ôi, và lại đi rồi. không biết ngày <laughs> và chị không biết ngày trở về thì chị sẽ chọn đi cùng với ai? Một người thôi. Ôi, con này <laughs> con này khó thế nhở đi đến một hành tinh song song ha mà không biết ngày trở về ôi rồi ôi bây giờ là lại lại câu hỏi em đây có phải câu hỏi kiểu trick không câu lừa kiểu ví dụ như không. là bên tình bên không. nghĩa kiểu ví dụ mang gia không, đình không, không, không không <laughs> không không deep thế đâu Thế à? Chỉ đơn giản chọn Ừm, chỉ là chọn một người thôi. Hành tinh song song ấy, có nghĩa là chị vẫn có chị vẫn có thể nhìn thấy được tất cả mọi diễn biến của cái hành tinh còn lại, nhưng mà chị không có contact thôi. Nhưng mà Thôi được rồi, chị thì chị suy nghĩ như này, tính, ơ, ờ, tính của chị thì nó cũng khá là, ờ tức là mơ mộng thì nó cũng chỉ chỉ một chút thôi tức là một phần nào đấy thôi nhưng mà cũng khá là thực dụng ấy nếu như mà một ngày nào đấy mà chị ừ, phải đi đến một cái thành kênh khác nhá mà chị không biết đến ngày về thì chị rất là muốn là đem đến một cái skill set gì đấy khác với skill set của chị <laughs> em em hiểu không tức là làm sao mà để à, nếu okay. hai người thì làm sao để hai người cùng cùng sống mà nó cảm thấy vui vẻ ấy tức là mỗi người có một skill set khác nhau, có có những cái kỹ năng, à, khác nhau, thì chị nghĩ là chị sẽ vẫn chọn mang theo cái người bạn đời bây giờ của chị thôi. Chị nghĩ đấy là một người, ờm đối với chị thì là có sự những một người có một những điểm tương đồng, ờ, nhất định. Tại tại vì nhiều khi tương đồng về về mặt sở thích các thứ thì nó cũng dễ hòa hợp với nhau, nhưng mà nó cũng rất là khác, ờ, về về nhiều điểm, về cái, a, ờ, những cái skill set, những cái kiến thức, những cái, a, ờ, quan điểm. Và chị cảm thấy đây là đây là một người mà chị có thể tin tưởng được. Ừm. Là mang theo chồng đi, đúng không? Ừm, trao phân gửi trao phân gửi thận à, nhầm, trao thân gửi phận rồi đấy. <laughs> Là <laughs> Đúng rồi. Đấy, Là là sẽ mang mang đi. chồng đi. Ừm. Cũng không deep lắm đâu, câu trả lời cũng không deep lắm đâu không không sao em em nghĩ cái câu này là không phải deep đâu chỉ là kiểu như mình thấy là ở mỗi thời điểm thì mình sẽ có những cái người quan trọng khác nhau đối với cuộc đời của mình thôi Ừm. Đúng, hiện giờ có thể là chị chưa hiện giờ có thể là chị chưa, chưa có con chẳng hạn, tụi chị chưa chưa có có ừ. con thì mình chưa biết được là ờ, đúng rồi, như em nói, hiện giờ thì mình đang cảm thấy người đấy là một người rất là quan trọng. Ừ, và ví dụ như mình suy nghĩ thì mình thấy là mình có gia đình, mình có em mình để chăm sóc bố mẹ mình, ví dụ thế. <laughs> Còn nếu mình phải đi thì mình sẽ mang người đó đi. Đó. Ừm. <laughs> Rồi, ok Rất là cảm ơn chị Quỳnh với những cái chia sẻ rất là thú vị về tình yêu. Em thấy là đây là cuộc nói chuyện cũng khá là khá là vui đấy. Em chưa biết là đây là tập sẽ được phát sóng vào ngày nào, <laughs> nhưng mà ngày thu là ngày 31 tháng 12 năm Yeah. 2022. Đúng là trò chuyện cuối năm luôn. Yeah. Dạ. Xin cảm ơn Hằng. Chị cũng cảm thấy là đây là một buổi, ờm, một chủ đề khá là thú vị. như chị đã nói, đây là một chủ đề hoàn toàn bất ngờ, chị không hề biết. Ờ, mình rất là yêu thích cái tên, mình rất là mong chờ cái mùa tiếp theo của podcast, ơ, ờ, "Yêu Kiều" của Hằng và mình rất là hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho dự án của Hằng và team của Hằng. Ừ. Rất là cảm ơn chị Quỳnh và rất là cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hẹn gặp mọi người ở trong những tập podcast phát sóng vào lần sau. Bye bye. Chúc mừng năm mới nhỉ? Quên mất, chúc mừng năm Ờ, mới. chúc mừng năm mới. <laughs>